Wow, trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn hãy nhìn kìa Trước mặt chúng ta là một con zombie siêu to khổng lồ đang bị gọi là nhốt ở trong một cái bình nước nữa bạn ơi Sam ơi, bà, bà thấy con này có đáng sợ không? Trời đất ơi, nhìn nó ghê, mắt thì lồi, răng thì thưa, trời đất ơi trời Đúng rồi Sao mà nó phải nhũng trong này vậy? Ôi, Sam không biết gì hết trơn á, con zombie nó đang bị nhốt ở trong này á Là để gọi là nhân bản con zombie này đã thành nhiều con hơn để nó đi nó tấn công con người á Sam không biết gì hết trơn Ủa, Thật mà, trời tôi tưởng ngâm này để tắm cho nó chứ <laughs> Chắc khôn ha Tào lao tắm khi mà tắm nó là zombie thì nó ở dơ quen rồi Tắm làm gì, nó đen gọi là ngâm người nó trong đó Để nó tăng thêm sức mạnh với lại nó nhân bản thêm nhiều con hơn ấy Ở bên đây cũng có nè Qua đây qua đây coi nè Đó, thấy không một con chó sói cũng đang bị ngâm trong đây để biến thành zombie nè đó rồi bên đây bác sĩ cũng bị bắt để biến thành zombie luôn bên đây là ờ, mấy anh công nhân nè rồi thêm à, ừ, mấy mấy mấy à. ừ đúng rồi bên đây hay có thêm mấy cái chị mặc quần hồng cũng bị biến thành zombie luôn nè à. đó ghê không đó trời ơi trời quá trời luôn Ôi mấy bạn ơi, thì ra đây chính là căn cứ bí mật của cái người đã chế tạo ra mấy con zombie này các bạn ơi Thật là kinh khủng quá đi Ôi Sam ơi, đây là lần đầu tiên tôi bước trong đây luôn á Mà tôi không ngờ ở vùng đất zombie nó lại có được cái chỗ này luôn á Ghê thiệt Ok, để xem coi ở chỗ này nó có gì nữa nè Ồ, có mấy cái bình thuốc để gọi là chế tạo thuốc nè Sam ơi wow. à, Trời quả trời thuốc luôn nè Tôi biết rồi, tôi biết rồi Tôi biết rồi Sam ơi, mấy cái bình thuốc này nè, người ta chế tạo để làm gì bà biết không? Không biết chắc ta... mẹ làm thuốc á tôi nghĩ làm thuốc á tào lao không phải làm thuốc đâu người ta chế tạo ra mấy cái bình này nè là để người ta chế tạo thuốc biến con người trở thành zombie luôn á bà hiểu không ôi sao ác vậy Trời đúng rồi ác lắm đúng rồi biến con người trở thành zombie luôn á ác ơi là ác luôn ủa là trời à, thôi được rồi bây giờ á để cho chúng ta có thể thoát được khỏi cái vùng đất zombie này với là chúng ta cứu được mọi người dân trong cái vùng đất này thì chúng ta phải tiêu diệt cái căn cứ này không thôi là mấy đúng con à. zombie sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa hiểu không sao? ok hiểu okay. bây giờ sẽ đập cái kính này ra đúng không ê bậy bậy bậy bậy trời à, bà nghĩ sao vậy bà đập cái kính này ra là con zombie trong kia nó chui ra nó cắn bà trời ơi trời bây giờ bọn mình phải gọi là vào trong căn cứ của nó và đi tìm vũ khí tiêu diệt hết bọn nó hiểu không à ok ok ok ok ok ok rồi đi đi đi đi đi ui đây là cái căn hầm bí mật ở trong cái khu nghiên cứu đó nè sam ơi ủa ở đây là cái gì đây cái này là cái gì ạ hả không Ủa? biết rồi cái hầm gì đó hầm đen xì lì à Ừ cái trong đây nó có một cái hầm gì nè Tôi không biết cái hầm này là gì luôn Ôi sao mới zombie kìa uh. À sống May à sống nè Ủa, sao bà không sợ vậy Ôi sao mới, Đằng sau lưng bà kia Sau lưng bà kia Ui Ở ờ, đâu sao chiều vậy Ôi trời ơi Trời ơi zombie quá trời luôn bạn ơi Bắn đi đi xa Bắn nó ôi nó cắn tôi, tôi lại kìa. thái lan thật đó mày mày mày trời ơi bà đánh chậm quá nó cắn tôi còn có được có vài chục máu thôi nè trời ơi trời giết nó ờ, mày để tôi để tôi để tôi để tôi đó mày à tôi hiểu rồi sam ơi mình phải lại mình lít vô trong đây nè để để để cho nó nó nó nó nó xây một cái tấm dáng ra để nó chặn mấy con zombie lại nhanh lên nhanh lên bên kia bên kia bên kia đúng rồi đúng rồi, rồi. rồi, rồi. đây đây để tôi giết nó mày mày hả mày rồi ok xây xây xây xây lên xây lên chặn lại chặn lại chặn lại đúng rồi chặn lại chặn Ủa, lại nhanh lên không kìa chặn lại chặn lại nhanh lên ui ui zombie ui hello mấy cưng cái gì ui mấy con zombie nó có thể phá được mấy cái tấm này của tôi sao ơi trời ơi ghê vậy ta chết ui. rồi nguy hiểm quá mày phải, làm cho hết, mày phải làm cho hết phải làm cho hết chắc trời là phải À tôi hiểu rồi Bây giờ nè Sam Bọn mình phải giết bọn nó Bọn mình giết được càng nhiều Bọn mình sẽ càng được nhiều tiền Sau đó bọn mình sẽ mở cánh cửa này ra Để thoát ra ngoài nè Sam ơi à, Hiểu không À 50 sen Đúng rồi là, à, là 50 en 50 en này là, là, là 50 tiền á lấy rồi nè Ok rồi nè. Ở bên đây nè bên đây nè Bọn bọn nó đang đang thoát ra ngoài nè U mày, mày hả mày để mày chết zombie đi Wow, đông quá. Đây, Ê. bọn này bọn này bên này để tôi bắn bên này cho. Trời nhưng mà quá trời nhiều vậy nhưng mà sam ơi cái cái cây súng này của mình nó yếu quá bắn không được hay là bọn mình phải đi kiếm cái cây súng nào mạnh hơn đi từ để tôi tôi mở cửa để tôi mở cửa cho mở cửa nè u nó mở ra nè chạy chạy chạy chạy chạy mở ra chạy chạy chạy chạy cái gì á gì á ui đóng thế mày mày ui tôi hết đạn mất tiêu rồi cửa lắm luôn á mày hả mày ok rồi vô đây coi <gasps> sam ơi sam ở, ở ở trong đây người ta có bán súng nè một cây súng với giá là 80 tiền trời ơi nhưng mà giờ tôi còn có 69 tiền à, à tôi phải ra tôi giết thêm zombie tôi kiếm Đúng tiền giết thêm giết thêm lấy tiền không ơi trời okay. ơi nhiều quá mấy con zombie tôi... ra ngoài đây đi một mình tao chấp hết ừ, mày, mày, mày mày mày mày hả zombie mày. ơi coi coi chừng nha con zombie này nó cắn một cái là chết người luôn á nha cẩn thận á Hỡi, mày Mày hả mày? Rồi. Ok rồi Tôi được à, 100 tiền rồi nè à, ờ. Ok Bây giờ tôi sẽ vô tôi mua cho tôi một cây súng nha Ok Mua nè Đấy Tôi rồi, có cây súng đâu, xịn đâu. hơn rồi nè Đây thấy không? Ui Ngon à, nhờ. Bây giờ tôi sẽ ra tôi săn thêm zombie để tôi kiếm thêm tiền À mấy con zombie này hãy đỡ cây súng của Để tao đây Mày Mày hả mày? Hai viên là chết Mày hả mày? Trời quá đơn giản quá xịn sò không mở bò. thêm cửa đi tôi mở mày... cửa cho ông nha tôi còn mày... trăm rồi nè giờ mở cái mở cái cửa này nè ok ok đi đi đi đi bây giờ mình phải mở cửa thôi nhanh lên nhanh lên nè ông mở ông mở đi tôi tôi đưa tiền cho ông nè ông mở ông mở đi thôi bà bà bà bà bà bà lít vô cái cửa là được à bà bà bà lít okay. vô đấy Đó. thấy không Ui, rồi rồi nè giờ mình đi qua coi coi có gì bên đây nữa không ui căn cứ Ui. này của nó rộng dữ rồi à ta sao đi từ Ở, nãy giờ sao rộng luôn á Đi từ nãy giờ chưa hết cái căn cứ luôn á Ồ, ở bên đây có gì không? Một cam men nữa, trời ơi Ủa có súng này Bên đây cũng đang bán bán bán cây súng này Nhưng mà tôi hết tiền để mua súng rồi Ừ Rồi bây giờ Sam ơi heo. Bên đây có con chó zombie nè Sam Đóng đóng đóng, ờ, đóng, đóng, đóng, cái cửa lại không thôi nó cắn mình á Qua đây qua đây Ôi ôi ờ. trời Tính ra là mấy con zombie trong đây đông quá ha Giết nãy giờ không hết luôn Ui có con nữa nè Đóng đóng đóng đóng đóng lại đóng lại Càng nhiều Trời ơi Ok Ui, zombie kìa, tôi nghĩ rằng là bây giờ á bọn mình muốn thoát ra khỏi cái nơi này thì bọn mình phải kiếm thật nhiều tiền thì mới mở được mấy cái cửa này Sam ơi, cho nên thôi bọn ừ, mình sẽ quay lại đây. Rồi. Quay lại đây để giết thêm bọn nó đi. Ui, có quả bom nè. Cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận, có quả bom. Ui, quả bom này có, có nổ được không vậy? Nó nổ được không vậy? Ui, sợ vậy. Dạ quá trời zombie kìa, ông ngụm lo có bom đi. Trời á. Để tôi, tôi, tôi. Chạy đi, Ôi, chạy đi. Ơi, quá. Chạy đi, chạy đi ok mình mình chia làm hai mình mình bắn bắn bắn đằng đằng sau lưng với đằng đằng trước mặt đó mày mày hả mày ok Uh, lại đây, súng tao mạnh rồi, tao không sợ đứa nào hết <laughs> Lại đây mày, mày, mày, mày hả mày Còn con nào không, ra đây hết luôn đi, tao chắc hết Đâu rồi, ủa, sao không thấy con nào đây À, đây, đây, đây nó bên đây nè <laughs> Mày, mày hả mày, hai viên là chết Trời ơi là trời à, Còn con nào nữa không, còn nào nữa không À, bên đây, bên đây, mày, mày, mày, mày hả mày à, Ui. chém nè chém nè sam ơi ui gì vậy tôi hết đạn mất tiêu rồi chạy chạy chạy chạy chạy tôi hết đạn rồi trời ơi tôi dùng dao luôn không tôi hết đạn lâu rồi ok rồi để tôi xem coi ở, ở, ở chỗ này nó có còn cái cửa nè mình mở cửa ra mở cửa ra mở cửa nè hey ủa sao mở không được mở rồi lên mở được rồi nè đi qua đi qua đi qua ui Ui. Sao rồng thanh vậy? Sam ơi, bà có bao nhiêu tiền? Bà cho tôi tiền đi để tôi mua, tôi mua cái cây súng này coi, tôi thấy cây tôi súng này mạnh nè. Tôi yêu quái kia. Không đây, đây. không có được. Để Chắc tôi để tôi, để tôi chém đó. Mày hả mày? Mày hỏi Ok rồi à, Để xem coi cây súng này bao nhiêu tiền 110 tiền đúng không Ok Vậy để quay lại giết thêm vài con zombie nữa Để kiếm thêm một ít Đây tiền nữa coi lưng không có nè Trời đất ơi nhiều quá trời nè Mày Mày Ê Sam ơi Có cái chỗ này để bà bà bà bà bà, bà mua đạn à Bà không thấy hả Thôi tôi dùng sao được rồi Mua đạn chi là cái này để tôi bật cười không Đó cái Nè kia. Bà giết thêm zombie để bà lụm thêm tiền đi Trong người của nó bọn nó nó có rất là nhiều tiền luôn á Bà phải giết nó bà mới lụm được tiền hiểu không mày... Đó tôi giết hồi trừ nè Mày hỏi Ok rồi bây giờ tôi sẽ qua tôi mua cho tôi một cái cây súng nè Đấy, ồ khoan cái gì vậy Ok, tôi qua tôi mua tôi cây súng nè Lít vô Ủa, lít được Lít vô à, Hãy xem cây súng của Phong Cận đây Mày, mày, mày, mày Ồ, oh, trời cây súng này mạnh quá bạn ơi, nó bắn nhanh hơn nữa nè Mày hả mày Ê, quá xịn sò con bò Đây nè, ôi ôi, đánh tôi đi Phong ơi Mày, mày, ui, trời trời trời, đông quá Mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, nó lại gần mày, nè. mày, mày, mày, mày, mày, mày, đông lắm mấy con này nó ra liên tục à tại vì mấy con này mày, nó được nhân mày. bản lên mà nhiều lắm rồi trời ok tôi phải mua tôi phải mua mua thêm một ít đạn mới được mua nè mua này đó quá trời đạn luôn ok đấy lại đây mày hả mày đấy mày mày mày mày, mày hả mày ok bây giờ mình phải giết thật thật là nhiều zombie để mình kiếm tiền mình thoát ra ngoài nha bạn nha ờ ok mày mày mày đấy chúng ta sẽ phá hủy luôn cái căn cứ gọi là bí mật của bọn nó ơi chỗ này có bán bình bình bình bình máu nè để mua ít bình bình máu để uống coi ok Ôi, mua ít luôn á trời đất okay. ơi đói Mày quá rồi. rồi ok cái bình này mình mua vô để mình uống á sao mình uống rồi mình sẽ hồi máu á ok cố lên cố lên hey, rồi bây giờ mình chạy chạy chạy chạy chạy qua đây chạy qua đây bây giờ mình mình chạy đi mình chạy đi bây giờ mình chạy mình kiếm kiếm kiếm phòng phòng phòng khác đi cái phòng này mình tiêu diệt hết rồi ok mày mày mày hả zombie mày mày, mày hả zombie có, có chơi okay. phòng trong đầu này nè bên đây nữa nè bên đây nè Mày hay zombie? Em mày con sói nó có nhiều tiền hơn không ta? Ờ, có một con con chó zombie nó kìa giết nó giết nó. u Ui, ơi con chó yêu đuối. Nè, à, con nhiều tiền nè. Ok, rồi bây giờ mình sẽ mở cửa mở. tiếp theo nha. Không thôi mở. để tôi để tôi okay. tôi mở cho. Đấy, tại vì tôi có nhiều tiền mà để tôi mở cho. Đấy, ok bên đây là 130, mươi xu. Ok. Rồi tôi có trăm mà cái này là gì đây cái này là ủa cái này là gì vậy à cái này là để lên lên trên lầu u cái này là thang máy ok trời ơi lên lầu mà cần phải 110 en luôn hả trời đất ơi zombie kìa giết nó có chân ok trời. hey trời ơi là trời sao mà bên trong đây nó rộng dữ vậy ta trời ơi lại còn thêm mấy con zombie nữa nè mày hả mày mày hả mày cút cút ra chỗ khác mày hả mày trời ơi là trời hey, đi mãi mà chưa thoát ra khỏi được cái căn cứ này nữa mà cũng chưa biết rằng là cái chỗ chính là ở chỗ nào để mình phá hủy cỗ máy gọi là chế tạo zombie của bọn nó để tiêu diệt hết mấy con zombie ôi mà nó lại xuất hiện nữa nè Ai, mấy con zombie này xuất hiện liên tục luôn á Ôi trời, rồi xong hết đạn mất tiêu rồi Sam ơi, bà còn đạn không vậy? Ủa, Sam ơi Ủa, ủa Sammy đâu ta? Ủa kìa, Ủa, Ủa khoan khoan khoan, hình như là Sammy đi lạc mất tiêu rồi mấy bạn ơi Trời ơi trời, đi đâu mà giờ này trời Đâu rồi đâu rồi, trời đừng có nói là bà lại đi lạc thêm lần nữa rồi nha Trời trong đây rộng thế này mà cho nên là Sammy bảnh nướp lắm Hả, bà thế nào cũng đi lạc cho mà coi Trời Sammy ơi Sammy Rồi xong rồi mấy bạn ơi Sammy bị zombie bắt thêm một lần nữa rồi Cái gì bị bắt hoài vậy trời Nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy vô trong đây quá rồi ok Liêu liêu Đố từ mày bắt được tao <laughs> ôi khoan từ từ khoan được không đường được mình không nào đứng ở đây được mình phải đi giải cứu sammy ấy à no zombie tấn công